Đấy là bản dịch Dạ con đã đọc xong Con uh, kính mời ờ, cô Lạc, cô Tâm Phương Dạ con kính cảm ơn cô Dạng Đông đã bót bài à, Cảm ơn hoàng ờ, Quang Thanh Dạ Nam Mô Bích Thầy Dạ Nam Mô Thầm Ma Dạ Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ Dạ con à, kính định lễ à, Thượng tọa Minh Hạnh, con kính định lễ chư đại đức tăng với cô tiêu nữ mến chào tất cả Phật tử. Dạ không biết cái âm thanh của con có được nghe không ạ? Dạ alo. Dạ cảm ơn à, cô Như Pháp. Dạ. Dạ con xin đọc cái số cao pháp cú là 24 244. Dạ. Số chi vàng á hí. Số chi vàng á hí kề nát cà các dù rề nã thầm bát khang bát khẩn đi nà bát bát gắt về na rằng rằng lít thề na chi quý tầng dễ thay sống không hổ sống lộ mãn như quả sống công kích à, huyên hoang sống liều lĩnh ô nhiễm Dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dễ thay lỗ mãn, chẳng trơ, chẳng lòng hổ thẳng, hơ cắn, um, hơ cắn dao, quả đang người có khác đau, những kẻ tự phụ, cứng đầu, kêu ca, kêu căng. Dạ đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ con xin đọc và kệ ạ. Chủ chi văn ngang hề ri kê năng ca ca se reng na thăm si na bạc càng đi na bằng gắt về na sam ki kinh thế na chi vi tăng tu vi quang an hi ri ke na ca ra su re na thăm đi na bạc cẳng đi na ba gắn về na sam hi thế na chi quy tăng dễ thay sống không hổ sống lộ mãn như quả sống công kích khen hang sống liều lĩnh nhiễm ô và bản dịch hòa thượng thích minh trao trển chẳng lòng hổ thẳng trộn sau khác đâu những gì dạ, con đã đọc xong rồi con ờ, xin dường biết con cảm ơn cô như pháp dạ sa sa thưa kính cô tâm phương nam mô bích thai dạ tướng mời tổng ở à, pháp nguồn lao cai rồi dạ, dạ, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chia tôn đức như pháp kính chào đạo tràng mời pháp nguồn lao cai nha Dạ, con kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng ạ con kính đỉnh lễ thượng tọa minh hạnh con kính đỉnh lễ đại đức tuệ đạt Tịnh Đạt với con kính lễ cô tu nữ như pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc và ôn bài câu pháp cũ 244. Cảm ơn cô dạng đông cho bài. Cảm ơn cô như pháp cho biết tín hiệu. Cô dạng đông cho tiết tiên hiệu đã. Su suchi wang chỉ na ca na tham Sina Pakkhandina Pagap Thế Na Sang Kilip Thế Na Chi Huy Tăng Su Chi Quang Ahirikina Kakasu Rena Thằng Sina bách khăn đi nà pha gấp phê na rằng ki lít thế na chỉ huy tăng su chỉ hoàng a ahiri kê na ca ca su rê na thăng si na bách khăn đi nà ga gấp phê na sắm ký lít thế na chỉ huy tăng dễ thay sống không hổ sống lỗ mãng như quả sống công cách hoanh hoang sống liều lĩnh nhiệm ô bản dịch của hòa thượng thích minh châu dễ thay lỗ mãng trên chợ chẹn chơ chẳng lòng hổ thiện trộm cờ cắn sau quả đen người có đâu những kẻ tự phụ cứng đầu kiêu căng bản dịch của hòa thượng giới đức dạ, con xin phép được kể Suchi quang a hi re ke na ca ca su re na tham si na ca bang đi na pa gặp thế na sam sam ki lit thế na chi quy tăng su quy quang a hi ri ke na ca ca su re na thắng si na ca thắng đi na pha gặp thế na sam ki lit thế na chi quy tăng dễ thay sống không hổ sống lỗ mãng như quả sống công kích hanh hoang sống liều lĩnh nhiễm ô bản dịch của hòa thượng thích minh châu dễ thay lỗ mãng chẹn trơ chẳng lòng hổ thiện trộm hờ cắn sau quả que quả đen người có khác đâu những kẻ tự phụ cứng đầu kiêu căng bản dịch của hòa thượng giới đức dạ con đã ôn bài xong con xin phép được xuống mic mời một vị khác ạ cảm ơn cô dạng đồng ạ mô bút tha giá tham ma giá nam mô sang kha giá con thành kính đảnh lễ chư tôn đức kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tịnh đạt kính lễ với cô tu nữ cô như pháp và kính chào quý thiện nam tín nữ và dạ, cảm ơn à, cô như pháp và rằng đông đã cho biết nghe rõ và dạ, bây giờ tự nhiên xin kể kinh pháp cú số 4 Suchi wang ahirike nakakasure nathamsina bakhandina bakape nasankilite nachivitang. Su chi quang a hi ri ke na ca ca ca su re na tham si na Bakhamdina Bhagavena Sankilite Na chi vi tăng Su Chi Quang A Hi Ri Ke Na Ka Ka Su Re Na Tham Si Na Bakandina Bagapena Sankilit Dễ thay sống không khổ Sống lỗ mãn như quả Sống công Sống công kích hên hoang Sống liều lĩnh ô nhiễm Nhiễm ô Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu dễ thay lỗ mãn trợ, chẳng trơ chẳng lòng hổ thẹn trộm hờ cắn cắn sao quả đen người có khác đâu những kẻ tự phụ cứng đầu kiêu căng phổ thơ hòa thượng giới đức dạ à, thì dừng ôn bài xong dạ giờ đã thấy tín hiệu của hành kiểm dạ kính mời hành kiểm ạ à. Dạ hết nghe được cô Hạnh Kiểm rồi cô Hạnh Kiểm ơi. Dạ mời cô Trần Đạo ngang dạ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá con kính đánh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tịnh đức cùng chư tôn đức tăng kính lễ cô tu nữ tại duyên kính chào quý cô tu nữ như pháp kính chào quý anh chị trong đạo tràng con xin ờ, kể câu kinh pháp cú số 241 ạ à. Su chi quang a hì ri hì ri cây na cá ra sun cá cá su rê na tham si na ba khang di na ba yam be na sang kích ly thế na chi vi tăng su chi quăng a hi ri ke na ca ca su re na tham si na ba khang thi na ba yap be na sang ki li the na chi tăng dạy thai sống không hổ sống lỗ mãn như họa sống công kích huyên hoang sống liều lĩnh hiểm ô đó là khổ thơ của hòa thượng thích minh châu sự chi quan a khi đi kê na ca ca su rê na thẩm si na bà khăn đi na bà gấp bê na sang ki li thê na chi vi tăng dạy hai lỗ mạng trẻn trơ chẳng lòng hổ thẹn trộm hờ cần sao quả đen người có khác đâu những kẻ tự phụ cứng đầu kiêu căng đó là khổ khơ của hòa thượng thế đức dạ con đã kể xong ạ dạ cảm ơn chị đàn đông đã bớt bài xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ dạ xà thủ xà thủ kính cảm ơn cô trần đạo dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư trung đức con thành kính đảnh lễ đại đức tịnh đạt cùng chư tôn đức vừa quan năm giao đạo tràng như pháp kính lễ với bà với cô tu nữ như pháp kính lễ của tu nữ tệ duyên như pháp kính chào đạo tràng dạ cảm ơn cô đăng đông cô trần đạo cho như pháp biết được tín hiệu dạ con xin được ôn bài dạ cô hạnh kiểm mà nét yếu quá không cầm bích được rồi tội nghiệp chạy ra chạy vào hai ba mái luôn mà vẫn không cầm bích được dạ con xin được ôn bài ạ à dạ cảm ơn pháp nguồn lào cai suchi quăng arihike na ca ca su re na tham si na phạt khanh đi na phạt gấp phê na sam kilit thề na chi vi tăng dạy thai sống không hổ sống lộ mạng như quả sống không kích hoan hoang sống liều lĩnh nhiễm ô và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mến chào Thina. Thina ơi, Thina có thể cầm mic không? Thina có thể cầm mic không? Thì như Pháp nhường mic chứ không ấy là như Pháp khóa sổ đó. Rồi mời Thina nghe. Nam mô Bụt Thầy Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Thầy con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ quý quý sư quý bà quý cô thư nữ con kính chào đạo tràng con xin phép được đọc bài ạ <coughs> số 244 Suchi Suchi Wang Ahirike na ka ka sure na tham signa pakhandina pakve Sankhi lít thế na chi vi tăng su chi wang a hi ri khe na ca ca sư re na thang thằng si na bắc khan đi na pa gấp thuê na sang khi lít thế na chi vi tăng về thai sống không khổ hổ sống lỗ mãn như quả sống công kích huyền hoàng sóng liều lĩnh nhiễm ô của hòa thượng thích minh vô Su chi wang a hiri ke na takasure na tangzi na pa pakandi na pa gam ve na sangki linh thế na chi vi tăng chú Suji wang ahiri kê na kakasure na na pa pakandina pakampe na pa sankilinte na sang ki thế na chi vi tăng Vậy thay lỗ mạn chẳng trơ, chẳng lòng hổ thẹn trộm hờ chẳng nhau, quả đen người cỏ khác đâu, những kẻ tự phụ, cứng đầu kiêu căng của hạ thượng giới đức Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô sư nữ và đạo tràng ạ. sa thủ sa sa thủ, sa thủ, kính cảm ơn chị nà. Giờ vào đây Pháp kéo lên rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ. sa thủ, sa thủ lành thai, như Pháp kính cảm ơn. Tina, cô Trần Đạo, cô tu nữ Tệ Duyên, À, cô Tâm Hương, quang Thanh, cô Cẩm Vân, cô Sẵn Đông đã hoan hỷ ông bài và dạ, cảm ơn cô Trần Đạo, cô Sẵn Đông và Tina cho như pháp biết được tín hiệu.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 một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. và con kính nhân mít tính sư. Dạ, Nam Mô Bố Thai Giá. Quý vị có nghe được âm thanh rõ không ạ? À? dạ sa thú dạ con à, kính lễ à, chư tăng thượng tọa minh hạnh à, kính à, mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn pháp phú kinh Và dạ, ngày hôm nay, ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu kinh Pháp Cú 混咗唔少。Dạ bây giờ bây giờ có nghe rõ âm thanh rõ chưa? À, hôm nay thì à, chúng ta sẽ tiếp tục với à, câu kệ ngôn pháp cú à, số 245. trăm câu kệ ngôn pháp cú số 245 nhà dạ, chính à, trước khi đi vào à, cái bài học ngày hôm nay Xin Đà xin Cung Thỉnh Chư Tăng và tất cả quý vị à, chúng ta cùng lễ Phật A-ra-hăng samma sambuddho bhagava มุทังภะกวันตังอภิวาเดมิสวาขาโตภะกวตาธัมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะกวโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ Dạ Nam mô Bố Thầy Giá một lần nữa con ờ, xin thành ờ, kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể ờ, quý vị đang tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ, hôm nay chúng ta học đến câu kệ ngôn pháp cú 245. Ờ, câu kệ ngôn pháp cú ờ, số 245 có nội dung như sau. Hiri mata cha du chi wang ne chang su chi ga we sina ali ne na pa ga pe na สุทธาจีเวนะบาสตาเฮริมาตาจาโดจีวังนิจังสุจิกาเวสีนาอาลีเนนะปะกะเพนะสุทธาจีเวนะบาสตา khó thai sống xấu hổ thường thường cầu thanh tịnh sống vô tư khiêm tốn trong sạch và sáng suốt khó thai sống xấu hổ thường thường cầu thanh tịnh sống vô tư khiêm tốn trong sạch và sáng suốt bản à, việt ngữ của ngài hòa thượng minh châu cũng như là bản à, việt ngữ văn xuôi của ngài in à, đá trên đá chánh thân và cuộc sống khó khăn được sống bởi người có sự hổ thẹn thường xuyên có sự tầm cầu điều trong sạch không cố chấp không khoác lác có sự nuôi mạng trong sạch hiểu biết dạ nam mô bổn thầy nhé. à, bản việt ngữ của ngài à, giới đức à, như sau khó thay biết hổ thẹn rồi lại cầu thanh tịnh mà noi hướng về vô tư khiêm hạ lìa mê trăng trong sao sáng đề huề hai vai dạ nam mô À, trước tiên ờ, đi vào bài học ờ, thì ờ, chúng ta cũng à, tìm hiểu sơ lược về nữ vườn của câu chuyện ngôn phong phú này. Câu kệ ngôn pháp cú số 245 Hirimata cha duchi quang nít chẳng suchi ka wesina ali le na pagap hena sutha chi ve na basata Câu đầu tiên đó là Hirimata cha duchi quang Hirimata ở đây có nghĩa đó là à, người sở hữu hay là người có Hiri là sự hổ thẹn à, Hirimantu là người sở hữu hay là người có cái tính chất cái tố chất đó là cái sự hổ thẹn chá có nghĩa là và đốt chi văn Tứ Chi Văn à, Tứ Chi Văn là cuộc sống khó khăn chữ uh, chi chi vá là nói về cái cuộc sống và cái chữ uh, đú tiếp tục ngữ đú đó nó nó cái sự uh, cản trở khó khăn cực nhọc hay đôi khi nó còn mạng nghĩa xấu xa trong cái nghĩa là đúc khá khó khăn à, đu chi văn là cuộc sống khó khăn cuộc sống khó khăn câu thứ hai à, nít chăng suchi ga we sina nít chăng suchi ga we sina nít chăng suchi ga we sina nít chăng là thường xuyên Ờ, cái từ này thì chúng ta hay gặp cái từ là anichang đó anicca anicca thì ờ, nó là không có thường xuyên hay là vô thường còn này là anichang là thường xuyên su suchi gawe sina à, suchi gawe sina suchi là trong sạch cộng với lại là gawe si gawe si là sự tầm cầu sự tìm kiếm sự tầm cầu điều trong sạch cái việc trong sạch Suchi Gawesina Suchi Gawesina Nichang Suchi Gawesina Nichang là thường xuyên Suchi Gawesina tầm cầu cái việc hay là cái điều trong sạch rồi chúng ta tiếp tục với ờ, câu kế tiếp đó là alinenapagapena aninenapagapena alinena alinena chúng ta có hai từ là ani alinena apagapena alinena có nghĩa đó là không có cố chấp không có cố chấp alina đó không cố chấp và apagaphena apagaphena là không có không có không có ờ, khoác lác không có khoác lác ở trong bản dịch của ngài à, ngài Minh Châu thì ngài dịch ngài dục ngài dùng cái từ đó là đối nghĩa đó là khiêm tốn đó không có khoác lác không có khoe khoang không có kinh xuất thì nó đồng nghĩa với là sự khiêm tốn apagapena như vậy từ là ali alinena apagapena đó là không cố chấp không có khoác lác rồi câu cuối cùng câu thứ tư sutta chivena basata sutta chivena basata sutta chivena Sutta chi vá ở đây chúng ta có cái từ đó là Sutta là trong sạch a chi vá a chi vá là cái sự nuôi mạng hay là cái đời sống trong sạch ừ. sự nuôi mạng trong sạch hay là chân chánh à, trong sạch hay là đúng đúng đắn đó ừ. cái gì xuất thá trong sạch trong sạch đây có nghĩa là mình hiểu nghĩa là à, chánh mạng đó nuôi mạng một cách tốt đẹp không phải do cái sự tà mạng mang lại pasata pasata cái nghĩa gốc đó là cái sự thấy pasata có nghĩa là thấy nhưng mà trong cái điều này là thấy là thấy cái gì thấy ở đây là sự nhận định sự hiểu biết sự hiểu biết này Minh Châu người dùng cái từ là sáng suốt đó yeah. Dạ. những người có ý thức nhận định và dạ, như vậy thì à, chúng ta vừa sơ lược chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú à, số à, 240 à, 245 bây giờ chúng ta sẽ à, tiếp tục à, phần ý nghĩa duyên sự của câu kệ ngôn này à, một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú à, số 245 có nội dung như sau Hiri mata cha đô chi văn Nế chẳng su chi ga vệ sina Aline nam ba ga pe na sốt tha chi khó thay sống xấu hổ thường thường cầu thanh tịnh sống vô tư khiêm tốn trong sạch và sáng suốt bản việt ngữ của ngài hòa thượng minh châu nam mô bút thầy giá và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu uh, cái uh, duyên sự câu kệ ngôn pháp cú uh, số 245 này nằm trong nhóm hai câu kệ ngôn 244 và 245 liên quan đến tích chuyện duyên sự của một cái vị tỳ khưu vị này là đệ tử à, xuất gia của ngài à, Sariput ngài Sa Lợi Phất cái vị này tên là Chu Lá Sari Chu Lá Sari à, có một cái cuộc sống um, sung túc đầy đủ nhưng mà không phải do phước báo mang đến mà do cái cái cái cái đời sống của cái vị này tức là cái vị này hành cái nghề y sĩ thì chúng ta sẽ tìm hiểu uh, như thế nào ở trong cái câu chuyện này mà Đức Phật này nói lên hai, hai câu pháp pháp cú này thì chúng ta được à, học câu uh, à, 244 thì chúng ta đã nghe về cái chuyên đề này rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa kính thưa quý vị rằng à, câu nhóm hai câu kiện ngôn pháp cú này được đức thế tôn ngày nói lên khi an ngự tại à, Chetawana ờ, đề cập đến một cái vị tỳ khu tên là Chulasari à, cái vị này là đệ tử xuất gia là có cái vị thầy tế độ là ngài Sariputta thì ờ, cái vị ờ, chu lá sa rí này ờ, có thể là xuất gia khi đã lớn tuổi cho nên có một cái nghề có cái nghề đây là cái nghề thầy thuốc ừ. cái nghề thầy thuốc khi mà xuất gia rồi đó thì cái vị này lại tiếp tục uh, sử dụng cái nghề của mình đó để mà để mà thay vì đó là đi trì bình khất thực à, hành thiền thực hành à, sau môn hạnh thì cái vị này à, sau cái xuất gia lại tiếp tục à, sử dụng cái cái y thuật của mình để mà à, nuôi mạng để mình nuôi mạng tức là do nhờ cái cái sự mà khéo tay điều trị thuốc thang của mình đó, thì nhận được những cái sự cúng dường à, từ những người cư sĩ và cái sự cúng dường này á, là những cái món ăn vật dụng rất là sang rất là đẹp rất là ngon à, có một điểm đó là cái vị này khi mà à, khi mà hành những cái việc như vậy đó thì bấy lâu nay không ai có biết nhưng có một lần nọ đó thì à, cái vị này nghĩ đến cái việc hòa thượng tu cho mình đó là ngày sau đây bùa cho nên đem cái phần thức ăn đem cúng ngài giống như là uh, uh, mang cái đồ tốt cái đồ đẹp cái đồ ngon đem cúng cái vị ờ, hòa thượng cho tu đó thì cái vị hòa thượng ngài sa ri bụt ngài không có nhận ngài không có nhận bởi vì cái vị này tắc bạch rằng á, ngài à, có con là đệ tử và con có được cái sự hộ độ cúng dường của người cư sĩ do cái việc mà con chữa trị y trị bệnh này này mang lại thì con sẽ cúng dường ngài luôn luôn tức là ngài không cần phải ờ, lo không cần phải đi trì bình thức thực vân vân mà con sẽ cung cấp cho ngài thì ngài sẽ đi bột ngài nghe cái lời tác bạch ngài không có nhận lời ngài im lặng và cái sự việc này à, đã đã được à, đến tay của Đức Phật để Đức Phật ngài mới à, ngày mới ờ, tụ chư tăng lại họp chư tăng lại để mà ngài nói lên cái một cái bài pháp liên quan đến cái cái cái cái duyên sự này và trong đó thì có hai câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta đang học đây à, sống không biết tàm quý sống lỗ mãn như quả sống chê bay khoác lác sống ngạo mạn nhiễm ô sống vô cầu khiêm tốn sống thường cầu thanh tịnh sống thanh tịnh sáng suốt khó thay đời sống ấy đó là hai câu chuyện ngôn pháp cú mà đức phật này nói lên trong cái nhân cái duyên sự này cái duyên cớ này thì thưa quý vị rằng à, trong cái đời sống hiện tại đó cái câu hai câu chuyện ngôn pháp cú này cũng như là cái duyên sự này đó là đề cập đến cái đời sống của những vị xuất gia yeah. Dạ những vị xuất gia thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đời sống của những vị xuất gia là như thế nào à, đôi khi những ờ, vị phật tử lâu năm chúng ta đi chùa chúng ta hậu đồ Phật pháp nhưng mà đối với cái đời sống xuất gia của những cái vị xuất gia ở trong chùa đó thì chúng ta chưa có dịp để mà chúng ta tìm hiểu mà điều này phải nói rằng là một cái điều rất là thiếu sót đối với cái người cư sĩ Phật tử à, trừ cái khi nào đó mà cái vị đó có được cái thời gian 3 tháng 6 tháng hay một năm mà xuất gia hay là ở xuyên suốt trong chùa đó thì cái người đó mới hiểu được cái đời sống xuất gia là như thế nào còn không chỉ là để đến dự các buổi lễ rồi à, dự các cái buổi à, thuyết pháp vân vân thì à, thì thì khó lòng nào mà có bị cảm nhận được cái đời sống xuất gia là như thế nào thì sẵn hôm nay cái câu kỳ ngôn pháp cú này liên quan đến một cái đời sống xuất gia thì tình đạt xin được trình bày một khía cạnh nào đó cho quý vị cho quý vị uh, uh, hiểu rõ hơn um, cái tích chuyện à, cái câu chuyện mà ngài uh, Chura Sari uh, Sari mà uh, có cái tấm lòng uh, muốn cúng dường những cái đồ tốt cái đồ ngon đến cái vị hòa thượng cho tu của mình đó thì quý vị thấy rằng ờ, vị này cũng có cũng có là cái sự tri ân cũng có nghĩ đến cái người người có ơn với mình bởi vì ờ, không có vị thầy của mình thì mình không được xuất gia à, ở trong cái thời đại thời kỳ của mình bây giờ đó mà tìm được cái vị như vậy là đã khó rồi nhà dạ, đã khó rất là khó à, biết kính trọng biết nhớ đến những cái người những người thầy thì đã là khó rồi biết đem những cái ờ, cái gì quý cái gì tốt biết nghĩ đến cái người thầy của mình điều đó đã là khó rồi tuy nhiên cái trong cái trường hợp này đó đức phật ngài không có chấp nhận à, ngài không có chấp nhận và ngài nói rằng đây là một cái người à, sa môn một người xuất gia sống với cái đời sống không có cái tàm và quý thì tại sao đức phật nói như vậy nếu như trong cái đời sống hiện tại của mình đó thì đối với cái vị sư mà chúng ta thấy rằng là trị bệnh à, có cái à, có cái tay nghề để mà bốc thuốc đó, để mà trị bệnh thì chúng ta quan nghênh chúng ta cho rằng cái vị này là cái vị à, à, thậm chí có nhiều người cho là cái vị bồ tát để mà giúp đời vân vân đó là cái nhận định của mình đó là cái nhận định với cái trí tuệ phàm phu của mình đó là cái sự mà à, mình có ơn với người đó mình quý trọng người đó và mình suy nghĩ như vậy à, còn với cái nhận định của đức phật về một cái người tu sĩ Sa môn thì chỉ có cái việc đó là học và hành pháp mà thôi làm sao để mà trị khỏi căn bệnh phiền não đó mới là cái mục đích tối thượng mục đích cao cả còn cái việc mà giúp đời còn cái việc mà giúp chữa bệnh đó, ờ, đối với cái người ờ, xuất gia tu sĩ nó không phải là cái phần sự nó không phải là cái phần sự mà cái phần sự đó là của những người có cái chuyên môn mà mình vừa là người xuất gia mà mình mình lại dành luôn cái chuyên môn đó đó thì cái thời gian đâu nữa mà mình tu học cái thời gian đâu nữa mà mình dành cho cái việc đó là quay về cái nội tâm của mình quay về với lại cái con đường xuất gia của mình nữa thì dần dần tới quý vị rằng nó nó sẽ trở thành một cái cái cái cái cái khó à, cái khó thì à, mình sẽ xét trong cái hoàn cảnh à, tùy cái hoàn cảnh à, ở trong cái thời kỳ à, hoàn cảnh à, trong cái câu chuyện này đó là trong thời kỳ Đức Phật ngày Đức Phật ngày đề cao ngài khuyến khích làm sao cho các cái vị xuất gia luôn luôn có được một cái đời sống à, an lành ở trong cái trong cái việc học pháp hành pháp nha dạ. yeah. còn cái đời sống hiện tại thì chúng ta uh, do là chúng ta có nhiều cái uh, uh, lý do cũng có thể là khuyến khích cũng có thể là tinh vực cũng có thể là bao che để mà chúng ta có thể biện minh cho cái hành động của mình nhưng mà đứng trên tinh thần của một cái người xuất gia tu sĩ một cái người đã tìm về cái con đường mà ly gia cắt ái hướng đến cái việc đó là à, giải thoát cái khổ đau đó yeah. Dạ. không nên để mà dính líu đến những cái việc làm cho mình bận rộn yeah. Dạ. tuy nhiên thì cái thời điểm hiện tại thì à, nếu như mình có được cái niềm vui ở trong đời sống xuất gia cũng như là có một cái niềm vui để giúp đỡ thì nó cũng không đánh thành vấn đề à, đối với cái người tu sĩ đó ở trong cái ờ, phần ờ, pháp cú kinh này chúng ta thấy ở trong cái đoạn cuối đó thì có nhắc đến là 21 cái cách sống tà mạng cách sống tà mạng này chúng ta dùng cái từ tà mạng thì nó à, chúng ta sẽ rất là dễ hiểu lầm đó là cái việc sống bằng cái nghề ác cái sự tà mạng đây á ở trong cái người đời sống tu sĩ nó không phải là cái tà mạng theo cái kiểu của người cư sĩ tà mạng theo cái người cư sĩ đó thì đức phật ngài không có khuyến khích của người ngài ngài ngài ngài ngài ngài ngài ngài nói rằng cái người cư sĩ đó cần nên tránh những cái nghề nuôi mạng bằng cái việc đó là sát sanh bằng cái việc đó là à, ban buôn bán vũ khí thuốc độc bằng cái việc đó là À, buôn bán rượu men rượu nấu những cái công việc ừ, nghề nghiệp như vậy nó nó sẽ nó sẽ nó sẽ ảnh hưởng gián tiếp và trực tiếp với mình và những cái người đối tượng sử dụng những cái cái cái cái cái cái, cái, cái đồ mà mình buôn bán thì như vậy đó là cái cuộc sống cái lợi nhuận ở trên công việc đó là công việc ừ, tà mạng hay là nuôi mạng không chân chánh còn đối với những người tu sĩ đó thì uh, quý vị biết rằng đó là từ kỳ đại đời Đức Phật tới bây giờ đó thì là chư tăng sống họ thực để sống ngày đó là nhờ cái sự ủng hộ cúng dường à, đặt bát hàng ngày chư tăng phải đi bát hàng ngày đi khất thực hàng ngày à, ở trong làng xóm à, để nuôi mạng trong ngày hôm đó thì à, đó là cái cách sống chân chánh nuôi mạng một cách chân chánh không có một cái gì cần phải lấy lòng cần phải nịnh nọt còn cần phải à, thế này như thế nọ với người cư sĩ để mà nhận cái sự cúng dường chư tăng cứ ôm bác đi vào làng khất thực à, ai quan hỷ ai muốn cho thức ăn như thế nào thì họ đến họ đặt bác cúng dường đó là một cái lối sống và cái đời sống rất là lành mạnh đối với người à, xuất gia tuy nhiên bây giờ thì chúng ta thấy rằng ờ, theo cái hoàn cảnh thực tế thì cái người cư sĩ ờ, không có đặt bát chư tăng ở những cái làng xóm này ít có dịp nhưng mà họ đến chùa để mà họ chuẩn bị thức ăn từ bên ờ, từ ở nhà hay là vào chùa để mà nấu nướng xong rồi mới đem dân cúng chư tăng chư tăng cũng không có phải bận để mà à, chế biến thức ăn vân vân thì đó là một cái việc à, chúng ta thay đổi theo tùy theo cái hoàn cảnh riêng nói về cái người à, người xuất gia tu sĩ đó mà sống một cách tà mạng đó 21 cái lối sống tà mạng ở trong cái quyển à, thanh tịnh đạo của ngày buổi Trơn có đề cập đó hay là cái đề cập ở trong cái à, chú giải cái pháp cú cái phần tóm tắt đó chúng ta có thấy rằng là là cho che, cho lá cho hoa cho trái à, cho đánh cây đánh răng ngày xưa thì không có bằng chải mình dùng bằng cái cây rồi cho nước rửa mặt cho dầu tắm gội vân vân vân vân và à, làm mai mối làm thầy địa lý làm thầy thiên văn coi tướng số 21 cách sống tà mạng thì chúng ta thấy rằng à, chúng ta dùng cái từ tà mạng á, thì nó rất là dễ hiểu lầm nhưng mà nói rằng đó là qua 21 cách này đó cái đời sống của người tu sĩ cái người mà cái cái vị mà có cái tư tưởng ở đây chúng ta phân tích cho kỹ nha, cái vị mà có cái tư tưởng à, à, muốn được lòng của cái vị cư sĩ đó cư, cư, cư sĩ A cư sĩ B rồi cái vị này mới áp dụng à, một trong à, những cái cách mà vừa liệt kê ở trên à, để mà cái có cái sự tương tác để mà có cái sự qua lại để mà có cái tình cảm gắn kết giữa cái vị tu sĩ này và cái người cư sĩ đó thì như vậy được xem là một cái cái cái cái, cái mục đích đó mục đích của vị tu sĩ đó với cái tư tưởng đó là mục đích để gắn kết để làm gì để để cho cái gia đình đó để cho cái người thí chủ đó hộ độ cho mình à, cái, cái cái cái cái cái cái cái tóm tắt là vậy à, một vị tu sĩ à, quan tâm săn sóc hỏi han à, rồi cho đồ ăn đồ uống đến một gia đình cư sĩ với cái tư tưởng rằng à, tạo cái sự thân quen thân thiết và chính nhờ cái sự mối quan hệ thân quen thân thiết này cái gia đình cư sĩ đó sẽ hộ độ cho cái đời sống vật chất của mình từ cái vật thực từ cái vật dụng từ cái phương tiện vân vân thì đó được xem là một cái tư tưởng hay là một cái lối sống không có lành mạnh à, một cái tư tưởng hay là một cái lối sống không có chân chánh đối với một cái người tu sĩ xuất gia à, chứ không có nghĩa đó là đời sống tà mạng là cái vị này giống như là đi buôn bán đồ lậu hay là làm các cái việc ác mà là với một cái khuynh hướng một cái tư tưởng à, tức là tức là tạo được nhiều mối quan hệ và chính nhờ cái mối quan hệ đó cái đời sống à, vật chất như là phòng ốc các cái vật dụng Ờ, cần thiết ở trong phòng à, hay là những cái à, vật dụng phương tiện di chuyển này kia nọ được cái người cư sĩ hậu đậu thì với cái tư tưởng đó Đức Phật này không cho phép nhà chúng ta cần phân biệt ở chỗ này thì thì cái người tu sĩ là nó nó nó nó, nó, nó, nó nếu mà nếu mà nói rằng là à, đời sống thoải mái và chân chánh không có bận tâm phiền hà hay là phải nhọc tâm mà suy nghĩ để mà được lòng người này người lòng người kia tôi quý vị rằng là đời sống những cái vị mà xuất gia ở trong rừng đó chúng ta thỉnh thoảng chúng ta cũng có tìm hiểu những cái vị mà ẩn tu hay là những cái vị ở trong cái thiền đường đó à, sáng đó thì đi bá khất thực xong rồi thọ thực ăn trưa xong rồi quay về hành thiền học pháp à, không có phải bận tâm là à cái người A hôm nay đặt bác cái người B hôm kia đặt bác cái nhà người A này có mấy gia, gia đình có mấy người anh em có mấy người con cái người B kia một tháng kiếm được bao nhiêu tiền lương không cần quan tâm tới cái chuyện đó ừ, không cần quan tâm tới chuyện đó chỉ cần là à, hôm nay đi bác à, nhận đủ thức ăn về để mà thọ thực nuôi mạng trong ngày xong rồi hôm nay thì à, thực hành pháp tới đâu học pháp tới nhớ cái gì Ờ, gặp khó khăn gì khi mà bệnh tật thì ờ, có cái sự ờ, ủng hộ của cái người cư sĩ để mà lo lo cái cái sức khỏe à, cái đời sống của một cái vị xuất gia mà không có dính líu đến cái cái cái việc mà nuôi mạng không có chân chánh nó khỏe lắm tuy rằng mình nói là khỏe nhưng mà ở ngoài khách quan nhìn vào á thì cái vị này có một cái đời sống rất là cực khổ tức là do vì là không có nhiều cái mối quan hệ cho nên cái chỗ ở của vị này cũng là cái chỗ ở nó cũ kỹ do vì không có mối quan hệ thân thiết cho nên cái đồ dùng của vị này cũng là cái đồ dùng nó cũ kỹ nó lỗi thời cho cho dù cho cho do vì là không có cái cái điều kiện về kinh tế cho nên cái đời sống của vị này à, nói chung là ở mức căn bản thì với cái khách quan nhìn vào đó thì mình cho rằng đời sống của vị này là đời sống à, cực nhọc khó khăn bây giờ mình muốn tu mà giống vị này mình cũng suy nghĩ lại mình có tu nổi hay không nữa cho nên chúng ta có cái câu đó là à, chúng ta có cái câu đầu tiên đó là sống vô cầu khiêm tốn à, sống vô cầu khiêm tốn sống thường cầu thanh tịnh à, hoặc là chúng ta có cái à, bản à, dịch nghĩa ở đây à, cái bản dịch nghĩa đâu rồi cái chữ ờ, cái từ mà à, đức chi văn đó chúng ta hồi nãy chúng ta dịch nghĩa đó là đời sống khó khăn đó thì đó, đó một cái người mà sống bằng cái ờ, một cái vị xuất gia tu sĩ mà sống với một cái căn bản thì chúng ta cho là đó là cái khó khăn nhưng mà cái khó khăn về vật chất thôi còn cái tinh thần còn cái thể còn cái cái cái cái cái tâm lý nó rất là thoải mái bởi vì mình chấp nhận bởi vì mình chấp nhận còn như mình không chấp nhận được mình thấy cái mình à, sống như vậy mình ngó qua chỗ khác mình thấy người này người kia à, ở cái chỗ cao chỗ đẹp như vậy thì à, như vậy mình không chấp nhận thì mình khổ thôi thì ở chỗ này tịnh đại xuống dừng lại tí xíu đó là như vậy á những cái vị xuất gia sống ở chỗ đẹp chỗ sang có phải là những vị đó sống một cách đời sống của vị đó sống tà mạng không hay là cái đời sống của vị đó sống không chân chánh không chưa chắc chưa chắc à, cái việc mà cái vị đó có được một cái trú xứ tốt đẹp một cái đời sống đầy đủ các cái tiện nghi hay là được nhiều người cung kính để mà cúng dường đó nó nó không phải nhất thiết là do cái mối quan hệ tình cảm do cái mối quan hệ thân thiết mà do cái đức độ của quý vị đó hoặc là do cái phước vật chất của quý vị đó đã từng tạo trong quá khứ thì cái điểm này là chúng ta không có cái gì để khẳng định mà chúng ta chỉ nhìn vào cái cái đời sống của vị đó mà thôi cho nên chúng ta thấy rằng những cái vị có nhiều vị xuất gia tu sĩ à, có phước lắm à, chúng ta dùng là những vị đó có cái phước báo rất là dồi dào mà mà mà mà mà nhiều khi những vị khác phải cố gắng cách này cách nọ mới được như vậy còn còn còn còn còn mình không cố gắng thì mình sẽ có một cái cuộc sống rất là căn bản à. cho nên á, chúng ta không nên đánh giá vội à, đánh giá vội bởi vì phước báo mà nó trổ xanh á thưa quý vị rằng không phải đơn giản mà nó xuất hiện à, cái phước báo trổ xanh tình này xin được um, dừng lại và nói về cái phước báo trổ xanh à, một người mà không có phước báo nhiều đó thưa quý vị rằng không thể nào chịu được một cái cái cái lợi ích to lớn giống như là cụ thể giống như là ừ, chúng ta làm ăn như chúng ta làm ăn quy mô nhỏ chúng ta chỉ làm ăn vốn chúng ta chỉ là tầm à, vài chục triệu thôi hoặc là chúng ta chỉ buôn bán nhỏ lẻ thì thì thì chúng ta tích góp cái đồng vốn đồng lời thì chỉ có vài chục triệu đến à, vài trăm triệu thôi mà bây giờ thình linh à, có một cái cái cái người khác ở xa một cái họ mang một cái hợp đồng cho mình à, mà cái lợi nhuận nó là lên lên tới là hàng hàng tỷ đồng hoặc là chúng ta trúng được một cái lô vé số hàng tỷ đồng thì sư thưa quý vị rằng đối với cái người mà cái phước báo nó chỉ dừng lại ở vài chục triệu hoặc là vài trăm triệu đó thì cái cái thình lình của cái món lời hay là cái cái cái cái cái cái, cái lợi ích mà nó quá to nó đến thình lình đột xuất đó, sẽ làm cho cái người đó không đủ cái khả năng để mà chịu để mà nhận lãnh để mà nhận lãnh thì nó dẫn đến nhiều cái hậu quả nhiều dẫn đến nhiều cái hậu quả không biết sử dụng như thế nào và ảnh hưởng đến cái tinh thần cũng như là ảnh hưởng đến cái cái cái cái cái cái, cái đời sống của người đó rất là nhiều bởi vì cái phước của họ nó không đủ để mà nhận à, không đủ để mà nhận thì à, đối với cái người xuất gia tu sĩ cũng vậy à, có những vị họ phước báo đầy đủ đó thì à, ở những cái nơi tốt đẹp có một cái đời sống đầy đủ các tiện nghi nhưng mà đó nhưng mà đó một cái người khác muốn được như vậy mà phước nó không đủ thì được một thời gian thôi được một thời gian thôi thì lập tức cứ trở trở về cái vị trí cũ một cái ví dụ nữa chúng ta chúng ta thấy về cái um, cái phước báo nó không đủ tương xứng á. bây giờ à, à, Tịnh Đạt nói rằng à, một cái người sống quen ở nông thôn à, à, mấy chục năm ở nông thôn à, quen với là cái không khí à, sân vườn đồng ruộng quen với cái việc mà nấu nướng bếp nút bằng củi hoặc là bằng bếp ga à, bằng củi lửa khối à, rồi bây giờ có con có cháu bây giờ nó có hiếu à, nó mua cho một cái căn hộ cao cấp ở à, ở thành phố một cái căn hộ cao cấp hàng tỷ đồng ở thành phố và những đứa con đứa cháu nó nó có hiếu thì nó muốn ba mẹ nó lên sống gần con cháu à, nó mới mời ba mẹ à, bỏ dưới quê bỏ nhà cửa dưới quê lên lên thành phố để mà sống à, lối cái cục cái cái cặp mắt khách quan bên ngoài thì mình nói rằng cái người cái người ba người mẹ đó là người có phước đúng không thì có phước là sao có phước đó là phải an vui phải nhẹ nhàng là phải thoải mái nhưng mà khi chuyển lên thành phố vào một căn căn hộ cao cấp đó, thì thì cái điều đầu tiên cái người quen sống ở nông thôn á, thì không có biết sử dụng công nghệ à, dùng thẻ để mà quẹt qua cửa đi vào các cái à, cửa để mà thang máy bấm thang máy rồi à, dùng thẻ làm chìa khóa để vào vào trong phòng rồi phải sử dụng các cái công nghệ tiện ích ở trong gia đình tức là mở bật đèn bật máy lạnh bật tủ lạnh rồi bếp nút là sử dụng cái từ này kia nọ thì tất cả những cái mình cho là phước báo cái tiện ích cái tốt đẹp nhất nhưng mà đối với cái người mà quen sống cuộc sống nông thôn cái cái cái phước của họ đó cái cuộc sống an nhàn an vui của họ đó nó ở một cái cái vị trí khác bây giờ họ lên một cái cấp độ khác nó nó ngoài cái khả năng của họ thì họ không còn cái gọi là hạnh phúc nữa nó trở thành đau khổ nó trở thành tù túng à, thì đó là tịnh đạt muốn nói rằng ngoài cái việc mà chúng ta tạo phước để mà nhận lãnh cái quả chỗ sanh nó còn có là nền tảng để mà hỗ trợ cho cuộc sống tinh thần cho dù mình sống ở nông thôn cho dù mình sống ở thành phố cho dù mình sống ở cái đất nước nào phát triển hay là nghèo nàn thì cái phước nó hỗ trợ là cái người đó không có gặp khó khăn không có gặp khó khăn về cái vật chất cũng không gặp khó khăn về cái gọi là à, à, khổ đau trong cái hoàn cảnh khác nhau đó là do cái phước nó hỗ trợ ừ. thì à, quay lại cái à, cái câu chuyện à, ngày hôm nay trong câu kệ khung pháp cú này đó chúng ta thấy rằng đời sống của một vị tu sĩ nó không đơn thuần đó là chỉ việc đó là xin được à, đắp y cạo đầu mà nó còn mang nhiều cái việc cần phải học hỏi cần phải à, xem xét về cái à, pháp học về cái pháp hành và quan trọng nhất là an vui trong cái đời sống xuất gia an vui trong cái đời sống xuất gia với cái tinh thần là học pháp hành pháp không phải an vui trong cái đời sống xuất gia với cái tinh thần đó là mình hành nghề thì như vậy đó nó mới nó mới bền nó mới lâu cái việc mà hành nghề tới quý vị rằng ở đây quý vị đều có cái công ăn việc làm bên ngoài tình đạt nói rằng cái việc mà mình chúng ta hành nghề đó à, nó có lợi đó nó có sự có, có sự ăn nó có niềm vui đó nhưng mà sao nó có nhiều cái rủi ro nó có nhiều cái rủi ro cái rủi ro về cái công việc thành công thất bại mình khoan ai nói đến mà cái rủi ro đầu tiên đó là cái rủi ro về cái cái tâm lý à, rủi ro về cái tâm lý tức là ban đầu thì mình quan nghĩ mình xuất gia làm cái người tu sĩ nhưng mà sau đó sau mình mình có cái niềm vui với cái việc đó để chữa bệnh hay là xem tướng vân vân rồi mình lại không còn cái niềm vui của người xuất gia tu sĩ nữa nhưng mà cái niềm vui của cái việc mà xem tướng làm mai làm mối hay là làm chữa bệnh đó, nó không có bền và cái rủi ro ở đây đó là gặp nhiều cái hoàn cảnh tình huống nó nó nó, nó ngoài cái dự kiến của mình làm cho mình bất mãn và khi mà đã bất mãn rồi đó, thì không còn cái gì cái cái gì mà để giữ lại cái đời sống xuất gia được thì cái người đó sẽ hoàn tục cái người đó sẽ bỏ cuộc à, đó là cái rủi ro rất là lớn đối với cái người xuất gia tu sĩ mà không có được cái niềm vui cái sự an vui trong cái trong cái việc học pháp hay là hành pháp mà là có cái sự an vui với cái ngoài cái việc học pháp và hành pháp thì cái sự an vui cái niềm vui đó nó sẽ là cái rủi ro rất là lớn bởi vì ngoài cái việc học pháp và hành pháp thì gì nó cũng mang cái rủi ro hết và khi mà cái tình huống khó khăn nó xảy đến thì một á, lợi tốt đẹp á, thì đó là tự mãn khi nó bất lợi thì nó là bất mãn à, khi mà tốt đẹp thì vui khi mà khó khăn thì buồn chính cái vui cái buồn cái tự mãn hay là bất mãn này nó sẽ làm gãy gánh cái đời sống xuất gia bởi vì mình không có cái cái cái cái, cái điểm tựa nó vững chắc như là cái việc học pháp và hành pháp mà chỉ mình chỉ là mình chỉ là nắm vịnh vịnh cái cái cành lá thì cái cành lá nó có thể là nó yếu ớt nó có thể nó gãy bất cứ lúc nào còn như là chúng ta ôm vào thân chúng ta ôm vào gốc cây thì nó chắc chắn hơn thì à, hôm nay tịnh đạt cũng xin được chia sẻ cái liên quan đến cái đời sống của vị xuất gia tu sĩ nha à, và cái trong cái ý nghĩa tiếp theo à, không cố chấp không khoác lác có cái sự nuôi màng trong sạch hiểu biết thì à, tình đạt cũng vừa đề cập đó là đây là cái niềm vui đây là một cái sự an vui của cái đời sống xuất gia một cái người biết chấp nhận với cái à, điều kiện sống căn bản không quá xa xỉ không quá chú trọng về cái vật chất bên ngoài chỉ làm sao có được cái sức khỏe làm sao có được cái điều kiện thuận lợi để mà học để mà hành thì cái người đó nè sẽ có được cái sự an vui không có cố chấp cũng không có khoác lác nè um, ở trong kinh sa môn quả đó chúng ta tiếp tục chúng ta thấy được cái đời sống xuất gia tu sĩ cái vị nào mà muốn tìm hiểu hay là muốn có ý định uh, xuất gia đó mà bây giờ chúng ta chưa có đủ cái động lực tâm lực chưa có mạnh đó, thì tình đạt khuyên quý vị nên đọc cái bài kinh sa môn quả à, samanapala đó sutta bài kinh này phải nói một bài kinh khuyến tu cho một cái người tu sĩ rất là mạnh rất là hay à, trong cái bài kinh đó thì đức phật ngài trả lời cho một cái vị đó là vua achatasattu à, cái vị A Ajahn Tát Tú này hỏi à, Đức Phật đó là cái cái lợi ích của việc xuất gia là gì chúng ta có thể tóm gọn như vậy cái lợi ích của việc xuất gia là gì thì à, do vì là cái cái cái cái vị vua A Ajahn Tát Tú này à, à, đi nhiều nơi để hỏi rồi nhưng mà không có được cái câu trả lời nào nó uh, nó, nó vừa ý hết nha yeah, không có được cái câu trả lời nào vừa ý hết thì khi mà đến gặp đức phật là đức phật ngài mới à, trình bày à, ngài trình bày ngài nói à, ngài dẫn vào một cái câu đầu tiên ngài nói rằng cái này à, vua à, achatasattu bây giờ thí dụ như là một cái người nô lệ à, một cái người đầy giúp việc nam hoặc nữ đó mà rất là siêng à, rất là siêng sáng sớm thức dậy sớm thì à, lo chuẩn bị thức ăn sáng dọn dẹp lau chùi nhà cửa sạch sẽ bây giờ chúng ta nói chúng ta đi chúng ta có được một người giúp việc như vậy chúng ta quý lắm ừ. thì uh, vua Ajatasattu Đức Phật ngày đang ví dụ có một người rất là siêng năng cần mẫn rất là được lòng thì Đức vua có quý không có yêu thương không à, Đức Phật à, Đức vua ngày nó có à, nhưng mà Đức Phật ngài nói thêm nếu như cái người này à, xuất gia à, xuất gia cạo bỏ râu tóc à, xuất gia vào trong giáo pháp thì đức phật à, đức vua có tiếc không à, có tiếc là ôi ở lại làm nô lệ làm làm làm giúp việc cho ta đừng đi xuất gia đừng có uh, sống đời sống xuất gia mà hãy ở lại nhà làm giúp việc là tại vì ngươi làm được việc không có ai có đức tính giống như ngươi à, tầng à, à, sạch sẽ chu đáo không có tham rồi biết chăm sóc chăm sóc nhà cửa trước sau cây trái vân vân à, ngươi làm việc rất là giỏi cho nên ngươi được xuất gia thì à, đức vua có nói như vậy hay không có cản không thì đức vua a xà tế nói rằng à, bạch đức thế tôn à, con sẽ không có cản không có cản mà lại khuyến khích à, khuyến khích nếu như người đó được xuất gia con rất là vui và rất là thành kính để mà hậu độ cho cái người đó về bốn món vật dụng à, đó là cái cái cái cái cái lợi ích đầu tiên chúng ta thấy rằng nếu như cái người đó vẫn tiếp tục làm cái người giúp việc đó thì đâu có được cái sự tôn trọng được cái sự cung kính hay là được cái sự hậu độ về bốn món vật dụng à, đó là cái cái cái việc mà cái đời sống xuất gia chúng ta không nói rằng xuất gia để mình hưởng những cái đó để mà được cung kính để mà được uh, tôn trọng để mà được phục uh, hậu hậu độ bốn món vận dụng nhưng mà tự động xuất gia sẽ được những cái cái lợi ích như vậy ờ, đó là cái cái quả báo đầu tiên và thiết thực cho cái người sống cái người xuất gia và kiếp đó thì Đức Phật ngài mới kể từng bước từng bước à, từng bước từng bước về cái ờ, quả của vị xuất gia À, đối với người xuất gia thì đó là à, có những cái đức tính mà cái người không xuất gia không thể nào có được giống như là um, à, không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không có phạm những cái ác giới không có à, không có làm những cái việc đó là à, lừa đảo rồi Ờ, xem tướng thinh ờ, chim chiêm tinh xem ờ, thầy toán bối vân vân không có làm những cái việc đó mà người xuất gia à, từ bỏ những cái việc đó mà chỉ chú trọng vào cái pháp học và pháp hành và sau đó là Đức Phật ngài trình bày về cái hạnh tri túc của người xuất gia rồi ngài trình bày về nếu nếu như cái vị đó có cái tâm thật sự hướng về chánh pháp xa lìa khổ đau à, cố gắng tu tập để mà kiểm soát năm cái truyền cái rồi đắc sơ thiền đắc nhị thiền đắc tam thiền tứ thiền đắc các tầng thiền nghiệp thế xong rồi à, đủ phước báo ba la mật ừ, đã đắc được cái à, à, các cái tầng bậc thánh tu đầu quần tu đà hàm a đà hàm a la hán và cuối cùng là không còn sinh tử luân hồi nữa thì có phải chăng đó là quả lợi ích của cái việc xuất gia hay không thì lúc này thì à, cái vị vua a xà thế đã hoàn toàn được đức phật này thuyết phục hoàn toàn bị trả lời với cái cái cái cái à, câu trả lời này thì vua sẽ thế hoàn toàn bị thuyết phục và chấp nhận cái à, cái đời sống gọi là quả lợi ích của cái việc xuất gia thì cái bài kinh này à, nếu mà chúng ta cái vị nào à, có ý định xuất gia trong tương lai chưa có đủ cái tâm lực mạnh đó, hoặc là những cái người bạn của mình mà có ý định xuất gia mà có cái cái cái tâm lực yếu hoặc là những người có xuất đang xuất gia mà bị suy yếu về cái bất mãn hay là không còn muốn uh, giữ cái đời sống tu tập nữa đấy, thì tải đọc vào bài kinh này nó là một cái bài kinh khuyến tu rất là mạnh à, tiếp thêm cái động lực rất là mạnh và tiếp thêm cái sự tự tin cái cái cái cái cái cái cái cái, cái hướng để mà mình có được cái niềm tin niềm an vui ở trong đời sống xuất gia đó là bài kinh sa môn quả thì à, chúng ta cũng à, không còn nhiều thời gian nữa tình đại xin được à, kết thúc cái à, buổi sinh hoạt này ở đây Ô, thông qua câu kệ ngôn pháp cú à, số 245 à, 245 à, liên quan đến à, câu chuyện à, duyên sự ngài Chu Lá Sa Rí đệ tử của ngài Xá Lợi Thất và thông qua đó trình này xin trình bày về cái cái đời sống xuất gia của người tu sĩ à, cố gắng để mà có được cái niềm vui cái sự an vui trong cái đời sống xuất gia bằng cách đó là học pháp và hành pháp không phải an vui bằng cái việc đó là làm những cái công việc khác như là à, điều trị bệnh à, xem tướng số vân vân à, đó là một cái điều rất là quan trọng đối với cái đời sống à, xuất gia tu sĩ à, thì hôm nay tình nhạc à, xin được trình bày thông qua cái à, câu chuyện của không cứu này à, cuối cùng à, cũng con xin được à, tri ân và kính chúc à, chư tăng tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Cầu chúc quý vị luôn được sự an vui tấn hóa và luôn luôn hướng tâm về chính pháp Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, à, xin à, mời à, cô các vị MC trở lại với diễn đàn.